Trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú là những người tuy không có triệu chứng ho sốt khó thở, nhưng có một trong những yếu tố liên quan đến người nhiễm hoặc nghi nhiễm sau. Sống cùng nhà, cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, nhóm công tác, có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét, ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng chuyến xe, tàu hoặc máy bay. Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng qua Trung Quốc. Cách ly 14 ngày tại nhà tốt nhất ở phòng riêng. Trường hợp không có phòng riêng thì giường ngủ cách xa giường của người thân ít nhất 2 mét. Phòng đảm bảo thông thoáng khí, thường xuyên vệ sinh, hạn chế đồ đạc. Tự theo dõi sức khỏe và đo nhiệt độ 2 lần một ngày, ghi vào phiếu theo dõi và thông báo cho cán bộ y tế. Không ăn chung và hạn chế tiếp xúc với người thân, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng. Không tự động rời khỏi nhà, thu gom khẩu trang, khăn giấy lau mũi miệng vào thùng rác riêng để gọn góc phòng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét khi cần tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm, lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa hàng ngày bằng chất tẩy rửa, động viên người được cách ly và không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình. Những người được cách ly, những người thành viên trong gia đình người được cách ly tuân thủ quy định, quy tắc của cái hướng dẫn cách ly của Bộ Y tế đã góp phần vào để cho dịch không lây lan ra cộng đồng.